các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một mình hai ghế suốt từ lâu nay. Giới quan sát đánh giá tham nhũng trong nhiều năm gần đây ngày càng có chiều hướng gia tăng, ngông cuồng và thô thiển hơn những năm trước bất chấp chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn liên tục gia tăng thêm củi lửa và sức nóng, nhưng dường như càng đốt thì tham nhũng càng nhiều. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020, ông Tất Thành Cang bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Mặc dù đây là tin mừng đối với dư luận, tuy nhiên sai phạm của ông Tất Thành Cang đã lộ diện và kéo dài hàng chục năm trước, nhất là trong vụ Thủ Thiêm. Nhưng cơ quan điều tra vẫn cố lờ đi xem như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho người dân đói khổ và nhà cửa thì bị tước đoạt. Có một kịch lý rằng đem quyền lực chống tham nhũng chỉ càng làm cho tham nhũng lây lan phát triển thêm nhiều chi nhánh và ngày càng tinh vi mà thôi. Đánh chưa kịp chỗ này thì chỗ khác đã mọc lên chậm rịt. Nói một cách khác thì đem độc tài chống tham nhũng chỉ là cách tiếp sức cho tham nhũng thêm mạnh, thêm khỏe và thêm nhiều hình thức khác nhau. Trao đổi với Đài tiếng nói BBC từ London vào hôm thứ Năm ngày 18 tháng 12 năm 2020 từ Hà Nội vào thời điểm một ngày trước khi Hội nghị Trung ương lần thứ 14 của khóa 12 của Đảng Cộng sản bế mạc Phó giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trước hết cho rằng đang có một vòng luẩn quẩn trong công cuộc đốt lò. Trong tổng kết 7 năm chống tham nhũng kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, ông có nhấn mạnh 6 bài học để phòng chống tham nhũng thế nào cho tốt và hiệu quả đây. Việc ông đưa ra những bài học này là để làm sao tiếp tục chống tham nhũng trong những nhiệm kỳ kế tiếp theo, nhưng có lẽ đó chỉ là một cách làm thôi, trong khi từ đó chúng ta có thể suy ra một điều không thể tránh khỏi. Đó là tập trung quyền lực để chống tham nhũng, nhưng lại chớ theo thay, tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực. Và câu hỏi được đặt ra là liệu cái lồng thể chế có nhốt được quyền lực hay không? Nhà phân tích chính sách công từ Hà Nội nhấn mạnh đang có một mâu thuẫn rất lớn và theo ông là rất khó xử lý ở Việt Nam như sau. Việc đó đang là một mâu thuẫn rất lớn hiện nay đối với công cuộc cải cách thể chế nói chung và thể chế chính trị nói riêng, và đó là điều rất khó. Bởi vì như vậy chúng ta có thể hình dung ra là sau khi hội nghị trung ương kết thúc sẽ có lãnh đạo mới ở đại hội nhiệm kỳ lần thứ 13. Và chúng ta lại có thể thấy khi đó sẽ có sự tập trung quyền lực cao hơn nữa để chống tham nhũng cho nhiệm kỳ trước đó vừa làm xong hoặc là nhiệm kỳ trước nữa. Như thế, nó trở thành một cái vòng rất luẩn quẩn. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị áp giải lên tòa trong vụ sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương liên quan đến vụ Úc Chọc, tức là ông Đinh Ngọc Hệ. Công cuộc đốt lò hiện chưa xử lý nguyên căn được vấn đề chống tham nhũng bởi vì tập trung quyền lực để chống tham nhũng mà tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực. Chính vì vậy có những giải pháp căn cơ hơn nữa để chống tham nhũng và đấy mới chính là những điều đáng bàn. Và hiện nay điều khó khăn nhất là việc nhốt quyền lực vào một cái lồng thể chế như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, thì chưa rõ hình hài của cái lồng thể chế này, trong đó có nói tới kiểm soát tài sản của các quan chức thì khá là mơ hồ và khá định hướng, định lượng. Chưa kể làm được điều này và điều đó là rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng tham nhũng quyền lực cần phải kiểm soát bằng các cơ chế quan trọng hơn nữa, chẳng hạn như dựa vào người dân chứ không phải là lại dùng quyền lực tập trung cao hơn như nhà văn Võ Thị Hảo đã nói, thì đó lại làm cái vòng rất luật quẩn. Làm sao thoát khỏi vòng luận quẩn này là một câu hỏi lớn cho cải cách thể chế của nhiệm kỳ 13 sắp tới. Giáo sư Phạm Quý Thọ nói tại hội luận bàn tròn vừa qua tại BBC như vậy. Và cũng buổi thảo luận này, nhà văn, nhà báo tự do Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng sự tham nhũng quyền lực đã gây ra tai hại lớn nhất cho quốc gia. Nhà văn này nói như sau, tôi nghĩ tham nhũng quyền lực là tham nhũng lớn nhất để lại những hậu quả tai hại nhất đối với tất cả mọi đất nước cũng như mọi người dân trên thế giới này. Đây là hình ảnh công cuộc đốt lò chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành thu được nhiều thành tích theo truyền thông của Đảng và chính quyền luôn ca ngợi được điều đó. Tuy nhiên, thực tế thì chúng ta lại thấy khác. Từ khắp xã, phường, quận, huyện đến trung ương đều có tham nhũng. Bất cứ người dân khi làm cái gì cũng phải đốt lót và hối lộ. Và cái đầu tiên quan trọng chính là phải chống tham nhũng quyền lực bằng thể chế cũng như phải có lực lượng đối lập có những người phản biện và phải đưa ra trước công luận cũng như công lý. Chính ông ấy một mặt thì đốt lò, nhưng mặt khác lại tạo ra những việc cho sự độc tài ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ và dẫn tới những tham nhũng quyền lực cực kỳ lớn. Và mọi người có thể tìm được những dẫn chứng mà bây giờ trong thời đại Internet rất dễ để tìm kiếm và linh cảm của tôi là sắp tới nếu ông Nguyễn Phú Trọng không bị đột quỵ hay là chân tay run rẩy đi lại quá khó khăn thì ông còn có được những lực lượng để ông ấy có thể sửa điều lệ đảng để cho một người như ông ấy có thể ở lại làm tiếp trong nhiệm kỳ nữa, cũng như ông Tập Cảnh Bình đã làm chẳng hạn. Tôi nghĩ khuynh hướng có thể là như vậy. Còn từ California, Hoa Kỳ, luật sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm ngay trước đó đã phát biểu nêu quan điểm của mình với hội luận về tham nhũng quyền lực, đặc biệt liên hệ tới trường hợp của Việt Nam hiện nay như sau. Tham nhũng quyền lực là một biến thái về ý chí quyền lực mà thôi. Ý chí quyền lực có thể hướng thượng cho mục tiêu cao cả Ví dụ, các nhân vật lịch sử muốn thay đổi chiều hướng của lịch sử như sự suy đổi của một triều đại, một quốc gia thì họ muốn làm lãnh đạo để thay đổi chiều hướng đó, để thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tất cả những lý tưởng đã trở thành tham nhũng và lý do tại sao lại như vậy. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bên phải và ông Tất Thành Cang khi còn đang đương chức. Nhà bình luận này nói tiếp như sau. Vì ví dụ, trong lớp lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, tôi nghĩ ông ta thành thật trong lý tưởng cộng sản của ông ta. Và tổ chức đảng ta nói theo triết học là một căn nhà hữu thể cho những cá nhân nào đó. Do đó, ông nói mất đảng là mất tất cả, trong khi với những thế hệ mới của những đảng viên, họ không nhìn vấn đề đảng ta như một căn nhà cho hữu thể của họ, mà họ coi đó như một cơ hội hay một cơ chế để giải quyết những nhu cầu mà bây giờ là kinh tế cá nhân. Cho nên những cái này sẽ còn kéo dài và tạo ra những mâu thuẫn rất lớn ở Việt Nam không thể chống tham nhũng như thể loại hiện nay được. Nếu không có một sự độc lập tư pháp, nếu không có một sự độc lập về báo chí, không có một sự trưởng thành về xã hội dân sự. Và nhất là vấn đề thực tế hơn là lương bổng, vấn đề quy chế về tuyển chọn nhân sự thì tham nhũng về quyền lực này đã trở thành một tính thiết yếu cho tất cả những con người muốn làm kinh tế là bởi vì phải có quyền lực chính trị thì mới có quyền lực kinh tế cả hai cái đó ràng buộc lẫn nhau. Mà con người bây giờ là những động vật về kinh tế mà thôi thì kinh tế và nhu cầu kinh tế đó ràng buộc với nhu cầu quyền lực chính trị cho nên về vấn đề tham nhũng chính trị là vấn đề không thể tránh khỏi. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, người đồng thời là một nhà nghiên cứu triết học đã nói với đài BBC như vậy. Và phải chăng cuộc đốt lò đã đạt được những thành quả? Vào hôm 12 tháng 12 năm 2020, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức một hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này trong giai đoạn 2013-2020. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu vào hôm 12 tháng 12 năm 2020. Đưa tin về hội nghị tổng kết này, trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay công tác qua 7 năm được ban hành lãnh đạo Đảng chỉ đạo quyết liệt đã thu hút được nhiều thành quả, đạt được nhiều thành tích khả quan, không có vùng cấm ngoại lệ. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Cũng theo báo cáo này cho biết, từ năm 2013 cho đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, và 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự, bao gồm một ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng và 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang của Việt Nam. Cũng vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 12, bình luận về công tác đốt lò chống tham nhũng này cập nhật cả vấn đề tham nhũng quyền lực và biện pháp gì cần để cải thiện ở Việt Nam. Ông tiến sĩ Hào hoàng Hợp một nhà phân tích chính trị đã nói như sau. Thành tích bằng số lớn các vụ thì không nói lên hiệu quả và bản chất. Tham nhũng chính trị, theo tôi, chưa được xử lý và phòng chống, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp, nhân sự. Sở đâu cũng ra tham nhũng, cho nên cần phải tiếp tục để cho người dân có quyền giám sát mọi hoạt động của hệ thống chính trị của Việt Nam. Mặt khác, cần tiếp tục cải cách tư pháp và xây dựng hệ thống pháp luật nâng cao trình độ và đạo đức của tất cả những người tham gia lĩnh vực tư pháp,